kế bên cái lỗ này là âm lượng đi ra với cái này thì các bạn vặn vặn cái này lên dùm à, linh ha vặn cái này lên luôn mát dùm lên luôn Đấy. Hi, xin chào mọi người, mình đây là Trường Linh Võ đến từ bostudio.vn à, Linh livestream video á, thì à, một thời gian lấy là ai cũng hỏi về cách mà cắm dây livestream PK rồi ai cũng biết là mua nhầm dây này, mua nhầm dây kia nó không có đúng theo cái điện thoại của mình và có thể là dư dây luôn nhiều khi mình có dây rồi mà mình cắm không được mình lại mua thêm những cái dây khác đó thì hôm nay video này linh sẽ hướng dẫn các bạn cắm ba sao kẹt với những cái dây là chim sẵn có hoặc là tốt hơn thì mình sẽ mua thêm cái gì để mà mình cắm được nó hay hơn ha và hiện tại thì trên đây trên bàn thì có ba sao kẹt K10 Tekken Youtube Pro và U16K mà các bạn thì hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng cái sao kẹt một cắm dây livestream bk bigo từng cái sao cạc một luôn đó rồi cắm như thế nào và dây sẵn có của nó ok à, và đây là trên tay của linh là sao cạc xx k 10 thế hệ mới là jubilee thì hiện tại thì linh sẽ có hai dây của đó đi kèm ha dây nguồn thì linh không lấy ở đây linh không cần thiết rồi dây nguồn là không thiết bây giờ là hai dây đi theo là dây gì thứ nhất là dây lấy nhạc từ một cái điện thoại khác để mình lấy nhạc mình hát thứ hai là dây livestream tại sao dây livestream nó có ba đầu đấy thì các bạn có bao giờ các bạn hỏi cái công dụng của thằng này là gì chưa đúng không công dụng của dây này nè đó cái lỗ này là gì chưa nè hiện tại thì các bạn chỉ biết là à, cắm cái này vào cái lỗ này thôi đây để mình có thể uh, livestream được đấy âm thanh nó sẽ đi ra từ sau cạc đi ra thằng này sau đó nó sẽ xuất vào điện thoại bằng cái này đây ví dụ thằng này xuất vào điện thoại livestream là như này đúng chưa đó là livestream nè rồi còn bk bk để mà mình nghe lại được cái âm thanh à, để mình nghe lại được cái âm thanh từ cái điện thoại này đi về đi về cái thằng tai nghe của mình vậy thì mình sẽ cắm như thế nào đây sáu kẹt K10 có thể cắm được luôn nếu các bạn hát bằng phần mềm hoặc là các bạn hát bằng máy tính thì các bạn có thể lấy được là âm thanh từ điện thoại đi vào thằng này đây nguyên lý của nó nha đầu tiên mình sẽ thấy được là một chiều âm thanh từ sao gạt đi thằng từ này đi vào điện thoại bằng 7.5 ok tiếp theo vậy thì thằng điện thoại này thằng điện thoại này nó có thể trở ngược lại đúng không nó sẽ trở ngược lại ra thằng, dây này đúng chưa đấy đây nè tại vì sao tại sao điện thoại nó có bốn nấc như thế này bốn nấc như thế các bạn đây tại vì nó có hai chiều đầu ra và vào nữa thì cái đầu mic nó sẽ vào rồi âm thanh từ đây mở nhạc youtube các bạn thử nha các bạn thử mở nhạc ở đây rồi sau đó các bạn cắm dây lấy nhạc nè các bạn cắm vào lỗ này ok không bạn cắm vào lỗ này rồi đây âm thanh sẽ từ điện thoại điện thoại nó sẽ truyền ngược lại dây này và nó đi ra cái lỗ này đây sau đó cái này mình cắm vào đâu mình cắm vào lỗ in input của sao card thì lúc này á ha thì lúc này khi các bạn bk thì cái người ta nói ở đây á nó sẽ truyền ngược về cái thằng này truyền ngược về thằng này về sau cạc thì nó sẽ đi ra lỗ nào lỗ tai nghe của các bạn đó thì thông như đó thôi là đủ rồi thì các bạn có thể cấm được ừ là bk thôi nếu với điều kiện là gì điều kiện là các bạn phải hát bằng có dây nguồn các bạn hát bằng máy tính à, là các bạn sử dụng cái dây này các bạn bk được đó thế thôi hoặc là cái này nó sử dụng nó sinh ra để làm gì để hát app iCara hoặc là app uh, Signal nói chung cái app mà hát karaoke trên mạng á thì chỉ cần một cái điện thoại thôi một điện thoại duy nhất thôi là các bạn có thể mở karaoke và các bạn hát luôn các bạn thu âm cho nó luôn thì đó thì nó sử dụng những cái dây này để làm gì để livestream và BK nói chuyện ngược lại thứ hai thứ ba đó là hát app hát karaoke hát karaoke chỉ một điện thoại là các bạn cắm như thế này các bạn cắm dây nguồn vô lấy điện là xong ở đây à, nếu mà các bạn xài điện thoại Samsung có cái cổng là gọi là tai PC á là cái cổng dẹp á thì các bạn sử dụng một cái dây nữa nó lại hay hơn nữa nó vừa là và vừa sạc và vừa livestream luôn đó vậy thì mình sẽ làm đấy đây dây vừa sạc và vừa live âm thanh chất lượng vừa sạc vừa live đó và vừa bk được luôn đấy không phải giới thiệu nhưng mà mình sẽ giới thiệu những cái dây nào tốt nhất để các bạn có thể lựa chọn được là dây livestream sẵn có của mình hay là mình muốn mua dây livestream ba màu hoặc là mình có thể mua dây livestream cộng sạc vừa sạc vừa livestream 4 5 tiếng ha rồi đầu tiên dây này nó sẽ có hai đầu giống như dây ở nhạc luôn bây giờ mình sẽ cắm một đầu vào cổng output là cổng âm thanh đi ra của sao cạc thứ hai là mình sẽ cắm cái thằng này vào cái lỗ tai nghe đây không cái lỗ mà bên trái cái lỗ bên trái nó có cái dắt này nè nhạc á rồi input vào thì âm thanh ở đây đi ra đi vào thằng này đúng không rồi thì mình sẽ vặn mát hai cái nút màu xám mát luôn rồi ok ở đây là đi vào điện thoại cổng tai pc ok đó rồi thứ hai nữa là mình sẽ lấy tai nghe thấy không mình lấy tai nghe mình cắm đây rồi cái nguyên lý của nó hoạt động như thế nào bk người ta nói nó thì đi ra đây và nó ra bằng cái tai nghe rồi con nhạc từ sao kẹt bất kể sao kẹt mixer âm ly sau kẹt gì cũng được hết đi ra đây đi vào đây thì là nhạc đi vào thì mình nói người ta nghe người ta nói mình nghe ha còn ở đây là điện thoại lấy nhạc thì mình cắm bằng dây này đấy là xong đó tất cả mọi thứ à, nãy giờ linh nói ừ, linh chia sẻ linh hướng dẫn cho các bạn cắm được cái dây livestream pk của sao kẹt xux 10 ha thì à, thử xem à, các bạn có cấm được không nếu các bạn không cấm được các bạn cứ liên hệ trực tiếp với linh linh sẽ hướng dẫn hoặc linh sẽ gọi điện hướng dẫn các bạn cấm. ok tiếp theo mình sẽ cấm sao cạc icon youtube pro thì cái sao cạc icon youtube pro mình cấm như thế nào bây giờ linh sẽ hướng dẫn luôn đây là tất cả những dây đi theo từ dây nguồn và dây usb ra thì linh sẽ không có ở đây thì mình chỉ có là dây lấy nhạc và dây livestream sẵn có và đây dắt dắt này các bạn chưa biết là ở dắt này như thế nào khách hàng của linh hỏi thì linh sẽ trả lời hết tất cả và cái giác này là giác gì thì hiện tại á xíu linh sẽ trả lời bây giờ đây là dây đeo chim sẵn của thằng Icon UF Pro thì như cái thường lệ giống như y chang cái thằng Iris K10 không các bạn thấy không đây thì cũng giống như thằng K10 thì nó cũng có dây ba đầu không có bao giờ các bạn hỏi là ừ cái dây ba đầu để làm gì chưa đây Ok, thì Linh có giải đáp hết tất cả các clip mà khách hàng đã mua hàng á Linh gửi clip riêng để mọi người có thể tự cắm được Tại vì cái clip đó ngắn ngắn và Linh nói rất là dài cho nên Linh ẩn nó đi Ok bây giờ ha, đầu thứ nhất là mình sẽ là có một gạch nè Một gạch thôi nha, các bạn sẽ cắm vào cái lỗ livestream output CT nè CT output ở đây ha Đó, đó là một gạch thôi Còn hai cái đầu này là mình sẽ cắm như thế nào hai cái đầu này mình sẽ cắm một cái vào điện thoại ví dụ ở đây mình sẽ có điện thoại này có lỗ 350 sẵn ha rồi đấy thứ hai đầu này mình cắm cái dây này cho mình đây dây này là dây chiều thứ hai từ điện thoại về thì đây điện thoại nó về dây này thì mình sẽ cho nó input vào cho nó input vào thằng sau kẹt đó cho nó cắm vào thằng sau kẹt cái lỗ đỏ trắng nè là cái lỗ RCA thì cái lỗ RCA này thường thường là các bạn lấy nhạc đúng không thì bây giờ các bạn lấy từ cái thằng BK lại cái người nói từ điện thoại này hoặc là cái youtube cũng được nói chung là play một cái là tự động nhạc nó sẽ vô cái thằng dây này và nó input ngược lại thằng này thì lúc đó cái âm lượng á cái âm lượng mà các bạn muốn nghe lại của cái người bk nói chuyện với các bạn á thì các bạn dặn nút màu đỏ là dùm lên nha đây nè đây nút màu đỏ nè ví dụ các bạn nhỏ to tùy ha đây đây là bk khi mà mình livestream bằng phần mềm cũng được đây là âm lượng gì đây nút to nè nút to này là âm lượng của dây livestream của âm thanh tai nghe giống như tai nghe của mình đi vào livestream á, là âm lượng livestream á thì thường thường á cái dây này nó không có cái, cục IC ở giữa tại vì sao linh làm cái cục IC ở giữa mấy cái dây livestream mà tự chế tại vì nó sẽ ngăn chặn cái cường độ âm thanh quá lớn đi vào điện thoại để nó không có bể tiếng thì cái này nó không có cho nên mình phải hạn chế là mình dặn cái từ từ 8 giờ 9 giờ hoặc là 10 giờ thôi nha các bạn dặn làm sao để phù hợp nhất đây là dây livestream của đằng icon có sẵn và nó cũng bk được hoặc là nó sẽ hát áp được luôn nhưng mà bk với tư cách là không có lấy nhạc được từ một điện thoại khác nó chỉ lấy nhạc vào đây để bk thôi còn từ một điện thoại khác lấy nhạc thì không xài được đó cho nên mình phải hát bằng máy tính mình có máy tính giống như K10 hồi nãy gì đó phải có máy tính mới hát được nha rồi đây volume nữa volume đừng dặn quá lớn dặn quá lớn nó sẽ bị vỡ hoặc là nó tụp tụp tụp tụp hoặc là không có tiếng luôn lúc đó không phải là không vào mà bạn dặn quá to tại vì nó không có IC đó là cái cách thứ nhất mà mình sẽ cấm để mình hát livestream bằng một cái máy tính cắm nguồn để lấy nhạc bằng máy tính và BK bằng điện thoại dây của Icon Uber Pro rồi thứ hai là cái jack này thì Icon làm gì để hát app karaoke thì với so với K10 thì K10 đã làm sẵn cái jack đó nó làm bốn nấc luôn riêng biệt với nhau còn cái jack này khi mà mình á mình muốn hát app karaoke mình khi mình đổi qua cái jack này một cái á là cái tiếng mic nó sẽ vào điện thoại tiếng nhạc nó cũng vào lại tai nghe mình nhưng là nhạc ở trong cái app này nó vào tai nghe mình và nó sẽ lấy tiếng mic không vào đó thôi rất là trong đấy thì âm lượng đây âm lượng mic đi vào đây cũng là giống như là cái cổng cái cổng âm thanh của master đó đây là cái cách cắm để mà mình có thể hát app ha đây nè tất cả mọi thứ nằm ở đây thì linh đã hướng dẫn cắm các bạn thử xem tiếp theo là mình cắm cái dây livestream ba màu ha cắm dây livestream ba màu thì mình cần có gì một là ba màu kia hai là xux ba màu cũng được ha rồi cái cái lỗ RCA này mình để im mình không cắm ha mình mình để im luôn là mình lấy nhạc cái này là mình sẽ cắm vào lỗ của thằng XUX nè thấy chưa các bạn thấy không đó các bạn cắm tới đây ha đây là lỗ XUX nè đó nhưng mà các bạn phải gạt vào B nha rồi cái này là âm lượng nhạc đi vào đấy thứ hai mình cắm cái dây màu đỏ này dây màu đỏ này ha kế bên cái lỗ này là âm lượng đi ra với cái này thì các bạn vặn vặn cái này lên dùm à, lên ha vặn này lên luôn mát dùm lên luôn đấy tại vì sao cái này nó có IC trong này mình vặn mát thì âm lượng nó cũng như thế thôi vặn nhỏ thì nó nhỏ nhưng mà vặn mát nó không bao giờ bể hết đây rồi nhớ là vặn mắt cái này ha cái này hát phần mềm hay là không phần mềm cũng được hết các bạn vặn mắt dùm lên là được còn đây là âm nhạc âm lượng của nhạc và âm lượng của bk bên kia nói mình nghe ha à, âm nhạc âm lượng là âm lượng của nhạc rồi tiếp theo là mình cắm cái dây màu đen này vào cái lỗ này cho mình cho linh ha đấy điện thoại ha đây điện thoại là chim ha rồi cái màu xanh này á màu xanh này được làm gì bây giờ ngược lại sẽ vô nhạc nè đó à, rồi vô tai nghe mình nè đó thấy chưa màu xanh này là mình cắm vào một cái điện thoại khác để mình lấy nhạc đây ví dụ như một điện thoại khác mình lấy nhạc mình cắm vô điện thoại này dùm lên ha cắm điện thoại này ha thì lúc đó ở đây mở nhạc ở đây livestream bk rồi tai nghe mình cắm đây ha nãy giờ tai nghe là cắm đây hết ha hoặc là k 10 cũng vậy tai nghe là mình cắm vô cái lỗ đây luôn ha ok ha rồi xong thế là xong mình có thể livestream được và bk được đây là điện thoại livestream là à, điện thoại lấy nhạc là cái màu xanh ha điện thoại livestream là màu đen nha rồi âm thanh đi vào á âm thanh đi vào là màu hồng nè đi ra là màu hồng nè đi vào là màu đỏ màu trắng nè đấy đây là điện thoại lấy nhạc bên phải nè điện thoại livestream bk nè tai nghe mình cắm ở đây ha đó thế là xong tất cả mọi thứ đơn giản đó là livestream dành cho phần mềm hoặc là không phần mềm cũng có cũng được đó là cái cách mà linh thường cắm hoặc là hướng dẫn khách cắm nó cũng có một cái cách khác nó gọi là à, đây cái màu xanh này á cái màu xanh này các bạn nè cắm vào cái lỗ này nè thứ hai nè cắm vào cái lỗ thứ hai của mít đó. đó rồi cái này gạt qua a rồi sau đó cái cái này nè rút ra nè cái này lấy nhạc ha đây là cách thứ hai mình khi cắm cái dây này của ba màu đấy thì nó là như vậy đây các bạn hình dung giờ mình xem tại vì linh quay rất là rõ các bạn xem ha các bạn zoom to lên ha coi được tất cả cái cách cắm như thế nào để mà mình có thể cắm được tùy mình cắm cái nào mà hợp lý nhất đó nghe hay nhất là ok thế là xong đó còn cái âm lượng các bạn cứ dặn mát tại vì sao tại vì cái này nó đã có IC trong này và đi qua nó giữ nguyên chất lượng cho mình ừ, xong đó là cái cách cắm mà dây ba màu thì tiếp theo là cái dây màu xám vừa sạc vừa livestream thì cái dây nó cắm như thế nào đây mình rút ra ha rồi bây giờ mình sẽ lấy nhạc bằng cái dây này vẫn lấy nhạc bằng cái dây trắng đỏ nha RCA là lấy nhạc và lấy guitar đấy thì guitar lấy mộc bằng cái cổng RCA này rất là hay chứ guitar mà lấy vô cái cổng này chung á nó sẽ có đồ vang mình sẽ khó chịu lắm rất rất là khó chịu rồi tay nghe cục xám ha cục màu xám rồi cũng vẫn là cục màu xám nhưng mà cục màu xám bây giờ đây là cục màu xám của iPhone thì linh sẵn giới thiệu luôn để các bạn biết là nó sẽ có hai loại iPhone và Type C đây màu xám như thế này rồi mình cắm vào màu xám vào điện thoại thứ nhất thứ hai là mình vặn mát hai cái nút này đi lên ha đó rồi thứ ba là mình sẽ cắm dây lấy nhạc vào đây bên trái là cái đường truyền âm nhạc đi vào đây đường truyền tổng của sao kẹt đi vào tổng sao kẹt đi vào đi ra như thế nào thì nó vào như vậy ví dụ trên tai nghe mình nghe cái gì nó đi vào cục xám như vậy tiếp theo là mình cắm tai nghe vào lỗ bên phải luôn ok không đấy rồi điện thoại này là điện thoại lấy nhạc này bây giờ điện thoại đen này là lấy nhạc nè to này nè đây điện thoại mà linh cắm là lấy nhạc nè cắm từ dây hồng đi qua đây nè đó thấy không dây trắng xanh đi đây nè không đấy rồi ok chưa rồi còn cái dây đen này cũng là mát luôn cho linh mát luôn không sao chắc vào luôn nó đi vô đây thì cái thằng này nó cũng có IC này rồi thì bên Trung Quốc cải tiến để nó phù hợp với lại thị trường Việt Nam thì đi vào đây thì âm nhạc nó đi vào mình livestream bên kia nghe rồi bên kia nói mà nhớ khi mà cắm nè hồi nãy linh quên dặn cái kia nhớ khi mà cắm vào nhớ phải tăng volume ở trên iPhone hoặc là tăng volume trên Samsung thì khi đó âm thanh ở trên đây nó mới nghe tại vì giống như các bạn cắm tai nghe vào á các bạn phải tăng volume khi các bạn nghe đúng không thì cái này cũng vậy hãy tăng volume tại vì có nhiều khách hàng á nhiều người ờ, cắm vô không có mở cái tai nghe volume gì hết á bảo là không có nghe bên kia nói gì hết tại vì mình chưa có mở cái volume lên là chưa nghe rồi ở đây cắm tai nghe mình đeo tai nghe ở đây mình hát mình nói chuyện mình bk thế là xong phải không còn bình thường các bạn cắm tai nghe ở đây các bạn nghe bằng những cái dây kia đó cuối cùng là xong rồi cái này mình nói nhanh luôn MK3 U16 nguyên lý của nó giống y chang cái thằng Icon đúng không nó cũng có nút master nó cũng có nút tổng đi ra thì các bạn hãy lập cái cái tiếng tàu nè đó các bạn hãy tiếng Anh nè thì nó cũng có cái nút là là nút master này master đây các bạn dặn master các bạn cắm dây và xám giống vậy giống như linh cắm cái con mà Icon đấy ở thứ hai nữa là dây đỏ trắng ha dây đỏ trắng nó cũng giống như thằng Icon nó không khác gì Icon hết hai thằng này là anh em hay sao á giống như kiểu là ừ anh em nhưng mà tôi khác mẫu thôi tôi bán gì thôi với lại cái độ vang nó khác thôi cái thằng à, U16K nó thiên về echo hơn nó sẽ echo kiểu như là để cho những cái người hát ừ, thích echo hát còn Icon là thiên về độ vang còn tất cả các cổng nha này USB nguồn rồi loa rồi output rồi LR nói chung là nó sẽ làm đi trang nhưng mà con này nặng hơn thì xếp mắc hơn xíu thôi đó ok thế thôi thì nó khác đồ van thôi nha các bạn khác những cái chức năng ví dụ như là vỏ ngoài thôi còn cái cổng này á mấy cổng này thì linh nghĩ là nó giống nó sẽ giống ở trong cái men á cái rì á mít rì nó cũng giống luôn output nó cũng giống mà nó đâu có khác gì đâu hơn gì đâu nhưng mà khác không hơn không kém nhưng mà khác là độ vang và echo thứ hai là các cái bề ngoài của nó đồ sộ hơn rồi cách cắm cũng giống y chang nãy giờ linh hướng dẫn cái con icon tại vì cái dây nó giống nhau mà nó đâu khác gì đâu còn uh, à, đây u16k nó cũng có dây nè dây này đó y chang luôn không có khác gì trơn á chỉ có khác cái là sao không có dắt này icon nó có dắt này thôi đấy ha rồi thì các bạn áp dụng vào u16k cho linh ha nhưng mà các bạn nào không biết hay là thắc mắc á, thì các bạn có thể inbox cho Linh à, thứ nhất là qua Bigo hoặc là có thể là qua những cái à, kênh bán hàng khác để Linh hướng dẫn để Linh hướng dẫn thêm cụ thể thêm để các bạn cấm dây livestream được hoặc là cấm được những cái dây livestream sẵn có của mình ha và thì tại vì Linh lên Bigo lên làm idol á thấy các bạn hỏi về vấn đề cấm dây livestream rất là nhiều có khi cấm không nghe thấy không đó đó là cấm những cái sao kẹt mày và sao cài khác cắm bk vẫn được với với cái gì với cái cục sám này đây cục sám tay pc và cục sám iphone thì với sao cạc khác hay là với bất kể sao cạc gì mixer âm ly hay là nói chung là nó có đường in ra và in vào là mình sẽ nói chuyện hay là mình bk mình nói chuyện mình vui cười được hết tại vì sao nguyên lý của nó đi ra đi ra đi vào mà đúng không nói chung là cái dây livestream nhiều loại lắm thì các bạn coi các bạn thử xem có sẵn thì mình xài còn không thì mình mua thêm những cái dây tốt thì đây là những cái video mà linh giới thiệu à, hướng dẫn các bạn cắm dây bk làm sao cho nó tốt nhất đó sao càng gì cũng cắm được hết miễn các bạn mua đúng dây của mình đúng dây mình sử dụng thôi và nó có rất là nhiều loại dây livestream ở trên thị trường ok vậy là xong ha à, nãy giờ linh hướng dẫn các bạn cắm dây livestream thì đó thì các bạn có thể tải bigo và để cùng giao lưu với linh à, ở uh, ờ, id là trường linh võ thì à, like vào mỗi tối hàng tuần ví dụ như là ba bốn buổi một tuần gì đấy thì từ 7 giờ tối thôi ha lên thì linh có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm hát hoặc là livestream hoặc là những cái âm thanh nó chỉnh sao ví dụ bass chép trung làm sao để hợp lý nhất khi mà âm nhạc nó đi ra cái đường output hợp lý nhất và đây là video hướng dẫn à, cắm à, dây livestream Bigo để cho các bạn có thể nói chuyện thoải mái trên à, Bigo không có bị rè hoặc là mỗi lần PK mà rút ra hơi mệt vậy ha video này hơi dài xíu ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn